trận chung kết chung kết đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở đấu trường chuyên nghiệp cháu đến Yo, what's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Trung Thì bữa nay là Trung sẽ tập ngày tay Và như Trung đã hứa với mấy bạn ở trên Facebook cái hôm mà U23 Việt Nam đá đúng không là Trung đã nói với mấy bạn là uh, ờ, chơi uh, ờ, vô địch hay không vô địch gì Trung cũng sẽ up cái giáo án uh, Pick and Ribbit FST7 lên ha Thì đây là một cái một trong những cái ngày đó thì Trung bữa đó Trung tập tay thành ra Chung sẽ quay ngày tay trước còn về thứ tự thì Chung sẽ up cho mấy bạn sau ok à, thì đầu tiên mà chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái bài uh, dumbbell alternate uh, curl là chúng ta sẽ cầm hai cục tạ đơn và chúng ta warm up trước ha à, thì cái bài này là lát nữa là chúng ta sẽ tập là từng tay nhưng mà khi chúng ta khởi động thì chúng ta khởi động hai tay ha cho nó nóng đều luôn Ờ, thì chung sẽ khởi động hai set thì bài này là có 4 set như bạn thấy nhưng mà chung vẫn sẽ ghi là set warm up chung vẫn sẽ ghi là set 1 set 2 thì uh, nếu mà tính luôn hai set warm up thì chúng sẽ có 6 set nhưng mà hai uh, chỉ có 4 set chính thôi set này set thứ hai vẫn sẽ là set warm up uh, thì mấy bạn nhớ là tuần đầu tiên của giáo án thì chúng ta thường là sẽ lựa ra cái bức tạ mà nó phù hợp thì trong cái giáo án này là chúng ta sẽ tập từ 5 đến 8 rep thì trong tuần đầu tiên nếu mấy bạn áp dụng thì mấy bạn sẽ phải lựa ra cái mức tạ phù hợp ha Ờ thì cái giáo án Big and Rapid này á, là bốn tuần đầu là chúng ta sẽ tập bự và bốn tuần sau chúng ta sẽ à, tập hai rep và chúng ta sẽ hơi siết lại một chút. Cái thì bộ chúng mới đang tập tới ờ, bốn tuần đầu tiên thôi, bốn tuần sau chúng vẫn chưa có biết. Thành ra là chúng sẽ quay từ từ và up lên YouTube cho các bạn xem. Ok thì như các bạn đang thấy đó là set thứ ba đó là set đầu tiên của cái cái uh, cái bài tay. Chúng sẽ đi từng tay ha. Mấy bạn nhớ là đi là một một hai hai ba ba bốn bốn ha chứ không phải chúng ta đi là một bên này hai bên kia nghĩa là hai tay cùng lên rồi hai tay lên rồi mới tính là một một uh, rep ha đó này là một rep nè hai nè rồi hai ok à, như vậy thì chúng ta sẽ đi tới 5 từ 5 đến 8 rep ha thì cái set đầu tiên chúng ta sẽ ráng đi nặng một chút ờ, à, cái lộn chung nhầm một chút đó là set đầu tiên chúng ta sẽ đi nhẹ à, từ <coughs> đạt được 8 rep và sau đó chúng ta sẽ đi uh, gần về sau chúng ta sẽ đi nặng chúng ta đạt được 5 rep ha à, thì đó là cái mục đích của bốn tuần đầu tiên nó là cái nó hơi low rep nên là nó hơi ít rep á rồi lúc đó chúng ta được tập được nặng hơn ok uh, thì về cái bài này thì uh, để chung xem có lưu ý gì không thì rất là đơn giản thôi nhưng mà lúc mấy bạn lên thì mấy bạn ráng giữ cái phần cùi chỏ của bạn lại đừng cho nó đưa cao lên ha chung thấy nhiều người lúc mà cơ lên vậy xong mà đưa luôn cả cùi chỏ lên luôn thì nó sẽ không có tác động vào cái bicep đấy là cái tay trước của chúng ta nhớ là giữ cái elbow movement đấy là cái cái cái chuyển động của cùi chỏ chúng ta phải kiểm soát nó chúng ta không được nhấc nó lên quá cao ha người các bạn có thể lúc lắc được nhưng mà cùi chỏ các bạn thì không ha chúng ta lúc lắc chúng ta sử dụng cái à, momentum này để chúng ta đưa lên nhưng mà đừng có chít nhiều quá Ok thì đây là cái người bạn của Trung học ở bên trường uh, đại học Trung với Trung luôn ờ, thì ờ, hai thằng nhà gần nhau nên cũng ờ, biết bên gym one là đang có khuyến mãi thành ra là chạy qua tập thử à, nếu ờ, bạn thích thì bạn có thể chạy qua gym one ha Hết pin chuyển qua bài cable curl là chúng ta sẽ tập tay trước với lại cái thanh ngang thẳng và gắn vào trong cáp ha cũng 4 set 5 đến 8 rep thì mấy bạn nhớ chia số tạ ha cái uh, thì set đầu chúng cũng sẽ warm up nhẹ tại vì là chuyển qua cái cable nó hơi khác một chút nên chúng ta sẽ warm up một chút thôi một set rất là nhanh sau đó chúng ta sẽ vô set chính ok thì đây set và chung này nói là set chung warm up à, thì ở bài này thì Trung rất là thích tập cái cây mà nó dài một chút còn cái cây mà Trung đang tập ở cái phòng gym đó là nó hơi ngắn nó hạn chế cái ờ, cái cái cái chuyển động của Trung thành ra là Trung thích tập cái cây cái cây thẳng mà nó dài hơn ha à, cái cây này cũng ok à, mà không sao okay, à, thì bài này là mấy bạn lúc mà lên á mấy bạn có thể là squeeze lại nó sẽ giữ lại ở trên đỉnh à, từ một giây đến hai giây sau đó chúng ta sẽ nhả từ từ xuống đó là cái tempo à, đó mấy bạn giữ lại và chúng ta nhả từ từ 4 giây 3 giây đến 4 giây gì đó đó là như chúng nói là những cái vlog trước đó là eccentric cái lúc mà chúng ta nhả cái dạng cơ ra khoảng từ 3 đến 4 giây ha à, ờ, nó như đó là cái áp dụng nếu như là cũng là cách áp dụng cho mấy bạn nào mà không có cảm nhận được cái phần cơ tay trước á thì chúng nghĩ eccentric rất là tốt mấy bạn có thể áp dụng xem sao ha đối với show cũng vậy nhưng mà để với ngày show chúng sẽ nói sau ok uh, thì đây là set cuối đó là set nặng á chúng ta sẽ chơi chỉ có 5 rep thôi nhớ ha cái bốn tuần đầu tiên là bốn tuần mà chúng ta tập nặng và để uh, giúp cho cơ bắp chúng ta nó phát triển bự ra ok Come on, come on, come on, up, up, up. Peace. Ok, sau đó là chúng ta sẽ qua bài tiếp theo vẫn là tay trước à, Thì uh, cái này là chúng ta sẽ tập hết tay trước rồi xong rồi chúng ta mới qua tay sau ha Bản thân chung thì chung thích là vừa tay trước vừa tay sau Nhưng mà lúc đó cái, cái là sẽ là một cái FST7 khác Cái này là chung tập đúng theo giáo án và chung quay y chang lại để cho mấy bạn tham khảo ha Thì bài, bài này là bài Concentration Curl là uh, nó sẽ tập trung vào cái phần tay trước ha Rất là tốt Mấy bạn tập 4 set 5 đến 8 rep à, thì bài này chung muốn lưu ý mấy bạn là mấy bạn để cái cùi chỏ của mấy bạn vào giữa của cái đùi trong vào giữa cái mái đùi trong ha và lúc là chúng ta sẽ gồng cái đùi lại một chút để giữ cái tay đã tay của chúng ta nó thẳng ra thì như vậy chúng ta sẽ cơ lên nó sẽ uh, ăn vào chuột trước nhiều hơn ha và mấy bạn mấy bạn thấy chung lấy một cái tay chung chống vào cái đầu gối bên kia đó thì giúp cho cái cái thăng bằng của chung nó tốt hơn các bạn có thể thử ha nếu mấy bạn buông cái này nó ra thì mấy bạn sẽ dùng cái lực người mấy bạn cuốn cái tay trước lên nhiều hơn ráng là lấy cái tay giữ cái đầu gối bên kia lại và giữ cho và chúng ta chỉ tập trung my muscle connection là chúng ta chỉ tập trung cái đầu óc của chúng ta vào trong cái chuột trước thôi và chúng ta chỉ sử dụng mỗi chuột trước trong mỗi bài tập này thôi bài này là một dạng isolate cho tay trước ha tập từng tay rồi mà chúng ta còn isolate cả cái cái chuyển động của nó nữa cho nên nó rất rất rất là ok ha nó rất nó siết vào tay trước cũng rất là thích à, thì đây là set cũng là nặng thì 22,5 kg à, trên như set này chung cú chỉ có uh, uh, 5 rep á, mỗi bên các bạn thấy chung chống cái tay vào đầu gối bên kia á, để giữ thăng bằng lại các bạn cũng có thể thử ra Chung thấy nhiều người cơ bài này nhưng mà buông cả tay kia ra thành ra là dễ bị bắn cái người lên và lúc mà nặng chúng ta sẽ có xu hướng là chúng ta sẽ uống cả cái người chúng ta lên để siết cái cục tạ ha thì như vậy nó nó không còn tác động tốt vào cái trục trước nữa ok uh, thì sau cái set này là sau cái bài này là chúng ta sẽ chuyển qua cái bài uh, ờ, 7 set đó là bài FST7 của cái tay trước ha lát nữa tay sau mình sẽ có FST7 ok thì đây là bài FST7 uh, ờ, chúng ta sẽ tập với bài lại bài Spider Girl là chúng ta sẽ ép cái người lên trên cái ghế ngực trên và chúng ta sử dụng cái cây EZ bar để chúng ta tập ha bài này 7 set mấy giữa mỗi set mấy bạn nghĩ cho chung 30 giây ok It was at this moment that he knew He fucked up. Okay, thì rút kinh nghiệm từ cái việc mà bạn chung nó fail như vậy thì mấy bạn sẽ lóc hai cái tạ vô bằng hai cái khóa ha như vậy mình sẽ tập nó an toàn hơn à, đỡ phải rớt tạ xuống dưới đất lỡ ai đến nói gần là dập chân ta luôn á cái thì chung sẽ cứ sau hai set là chung sẽ lên tạ một lần đây là set thứ sáu là chung lên rồi là lần thứ ba chung lên tạ và cũng như là lần cuối chung tăng cái mức tạ cho cái bài FT7 thì có hai set các bạn tăng giúp chung một lần ha à, thì đây là mỗi 10 bên á, à, mỗi bên 10 kg và nhớ là bài này chúng ta ráng là thả lỏng cái tay xuống rồi chúng ta cơ ha sau đó thì chúng ta chuyển qua bài tay sau đó lại bài rope tricep push down 4 set đến 5 đến 8 rep ha à, thì cái bài này là à, hôm bữa đó là đằng sau lưng chung có ông người nước ngoài ông có sử dụng một cái dây như vậy nữa chứ không có chế các bạn xem được là chúng ta sẽ tập hai dây nhưng bình thường là chúng ta tập hai dây ha cả dây đó với lại một dây nữa thì nó sẽ siết sâu vào cái tay sau hơn cái thì đây là rất là quan trọng là phải kiểm soát được cái cùi chỏ chúng ta em thấy mấy bạn nhiều khi lên á đúng là nhất là cả cùi chỏ lên luôn như vậy là nó không có tốt ha mấy bạn phải giữ cái elbow movement là cái chuyển động của cùi chỏ nó chuẩn một chút ha đó và nhớ là chúng ta phải nhìn thẳng ha chúng ta đừng có nhìn qua một bên như vậy nó sẽ sử dụng một lực nó không đều và cái lỗi đó chung cũng đang bị và chung đang cũng rất là chung đang sửa nếu như các bạn thấy chung vẫn đang cố gắng rất là nhìn thẳng ha ok và sau đó là chúng ta sẽ chuyển qua bài straight bar extensions à, đây là một bài khác với bài giáo án tại vì trong giáo án nó có một cái máy nhưng mà không sao bài này cũng tương tự thôi à, các bạn sẽ gắn cái thanh à, thẳng và chúng ta sẽ kéo lên như vậy nghe bài này chắc là cũng nhiều bạn đã tập qua rồi à, thì bài này là tại vì bữa đó chung hơi đau cụ chỏ nên chung uh, phải chuyển qua tập với cáp ha bình thường chúng sẽ chuyển qua nằm cái ghế và chúng ta sử dụng cái cây iz e để tập cái bài uh, skull crusher ha ok ok lúc mà mấy bạn lấy lên mấy bạn cẩn thận một chút ha à, uh, khúc này nó hơi uh, vặn một chút nên uh, thành ra là chung muốn lưu ý với bạn ha và khi xuống chúng ta ráng xuống sâu và kiểm soát để cho nó giãn được cả cái tay sau ra Ok, sau đó là chúng ta sẽ chuyển qua cái bài FST7 cho cái này tay sau đó là bài Reverse Grip Push Down à, Thì chung thích cái này là mấy bạn thấy nó giống cái máy xô đúng không? Thì đúng rồi, nó là cái máy xô mà Tại vì chúng nói lúc nãy rồi, chúng thích cái cây dài hơn thành ra chúng ta chuyển qua cái này Tại vì khi các bạn cầm động tay như vậy á, nó sẽ ăn vào cái tay sau mà nó sâu hơn, nó cao hơn lên phần gần cái vai á thì các bạn thử các bạn sẽ cảm nhận được đây là 7 set ha chúng ta nghỉ 30 giây thôi à, đó là FST7 đó ok à, thì các bạn lưu ý giúp chung là cái chuyển động của trỏ luôn chúng ta cũng không được nhấc nó lên khi mà chúng ta uh, đi lên ha và nhớ ráng siết xuống thì các bạn sẽ siết vào được cái càng cua của chúng ta rất là tốt thì ok đó là các bạn thấy cái grip của chung cầm rất là cực kỳ rộng luôn và mấy mấy bạn nhìn thẳng nha đừng có nhìn ngang qua chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cái tiền đình chúng ta rất là là nguy hiểm vậy nó chúng ta sẽ làm méo một dùng một lượng cơ khác ok thì cũng rất là lâu rồi chung không có quay bụng như mấy bạn gần như là chung không quay bữa nay chung sẽ quay bụng với mấy bạn thì bài đầu tiên tất cả các bài hôm nay đều là super set hết bài đầu tiên chúng ta sẽ chơi bài Roman Chalic Race chúng ta sẽ kết hợp với lại bài Cable Crunch 3 set 5 đến 8 rep ha nên mấy bạn đá lên đá cao chân hơn một chút và sau đó chúng ta sẽ qua bài cable run chúng ta superset tại vì mỗi này mỗi set chung quay có một lần thôi thì bài này khá khó cảm nhận nên mấy bạn sẽ giữ lúc mà bạn xuống các bạn mới á, mấy bạn sẽ gồng bụng lại cho chung 3 giây giữ bụng lại gồng lại 3 giây còn đây là chung quen rồi nên chung đi tương đối nhanh một chút ha giữ lại 3 giây và ráng gồng bụng chúng ta sẽ thấy được cái bụng chúng ta căng rất là căng ok à, sau đó là chúng ta sẽ chuyển qua cái cặp set thứ hai hôm nay chúng ta cần có bốn cặp set tất cả và chung nói khá nhanh trong cái phần tập bộ này vì mỗi cái chỉ có uh, một set thôi chung quay có một set thôi đó là bài reverse run cộng với bài decline uh, sit up ha ba set tám mười thì cái bài này là khi mà mấy bạn để chân vuông góc giúp chung ha cẳng chân và đùi giữ vuông góc sau đó mấy bạn hất mạnh lên thì nó sẽ ăn vào cái bụng dưới ta nhiều hơn nếu mấy bạn không hất cái hông lên như vậy á thì nó sẽ không tác động vào bụng dưới ha nó sẽ chỉ tác động vào cái lớp handle thôi ok à, sau đó tôi sẽ superset với lại bài decline sit up bài này cũng khá là khó ha các bạn giữ ngồi xong rồi mấy bạn chỉ gặp cái phần bụng chúng ta thôi chúng ta sẽ không dùng lưng và cái bảng upper upper upper back của chúng ta up lên à, là gặp lên ha chúng ta sử dụng cái phần bụng ra gặp lên thôi ok à, ráng ngửa ra và chúng ta sẽ sử dụng cái phần bụng chúng ta tập hoàn toàn tập trung vào cái phần bụng thôi đó rồi sau đó sẽ là cặp set tiếp theo đó là bài medicine bow twist với lại bài side plank là mấy bạn sẽ là lách qua mỗi bên là một một hai hai ba ba đúng không và cho đến 10 rep ha mỗi bên là một một rep á mấy bạn có thể tập trung với lại bạn của mình để có người đếm cho vui ha và mấy bạn nếu không có cái trái banh thì mấy bạn có thể sử dụng cục uh, tạ đơn cũng được cục dumbbell á không sao hết à, và sau đó chúng ta sẽ chuyển qua bài side plank à, chúng ta sẽ plank mỗi bên là 30 giây ha mấy bạn nhớ lấy cái điện thoại mấy bạn bấm nút chung đó là 30 giây mỗi bên thôi à, rằng nếu mấy bạn muốn tăng độ khó của cái bài này thì mấy bạn sẽ dơ cái cánh tay lên dựng ngang lên luôn ha và nhớ bài này nó đừng có sập hông xuống ha các bạn phải giữ cái hông chúng ta cao lên một chút thì như vậy nó mới ăn vào cái up lick là cái curly sườn của chúng ta ha à, khá là tốt và mỗi bên là 30 giây All the gals wind up set cuối cùng sub super set cuối cùng đó là bài AB Roller à, Roller với lại bài Declare Race rồi 3 set 80 ha cái bài này cũng khá là khó cho người mới ha nhưng mà nó cũng rất là tốt cho cái phần kho bụng của chúng ta nó giúp cho chúng ta cái cầu của chúng ta rất là chắc luôn ha thì với bạn không à, nếu như phòng nào các bạn có cái cái cái bánh lăn á, thì các bạn sử dụng cái đó còn ở phòng này không có thành ra là chúng sẽ sử dụng cái cây boy bell và mấy bạn cũng có thể áp dụng cho cái phòng của mấy bạn cũng được nữa tại vì ít các phòng nào có cái AB roller đó ra là chúng ta sẽ sử dụng cái barbell này và gắn hai cục tạ nhỏ thôi hạn chế nặng quá chúng ta sẽ dùng tay chúng ta đẩy lên chứ không không dùng bụng ha và sau đó sẽ là bài leg raise thì như lúc nãy chung nói thì chúng ta đá leg raise này thì nó mới ăn vào cái phần chữ V chữ V cut á, là ở phần bụng dưới chúng ta á còn cái kia là nó hất lên nó ăn vào cái muối bụng dưới rồi nó sẽ ăn vào cái chữ V nhiều hơn ha à, thì đó là cái kết thúc cái ngày tập hôm nay của chung hy vọng các bạn thích ha peace